một nút like và một nút đăng ký kênh của các bạn thì nó là cái à, niềm động lực rất là lớn đối với mình để hàng ngày mình có thể là à, cố gắng là để ngồi soi xét cầu kèo cố gắng tìm được ra những cái cầu kèo đẹp để có thể đưa tất cả chúng ta cùng về bờ một cách an toàn nhất đó cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé à, ờ, giải đặc biệt thì hôm nay ra 83 nhất to thì ra 36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 tin tưởng mình đã tham gia vào nhóm Zalo thì ngày hôm nay ăn trọn vẹn hai nháy xong thủ lô 05 và 07 các bạn nhé. Đấy, ở đây mình sẽ mở lại cái nhật ký Zalo mình chốt số cho các bạn ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn là 0507 và độc thủ VIP 05 thì ngày hôm nay thật sự là một ngày rất là vui, rất là rực rỡ khi mà à, chúng ta ở ờ, các thành viên ở nhóm tương đương của mình các bạn đã ăn trọn vẹn cả hai nháy lô các bạn nhé đó thì các bạn ai mà đang bị loạn cầu bị số hay là đang bị ra bờ thì các bạn cũng có thể liên hệ với zalo của mình 0963236194 bạn đây sẽ là cái số zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình vì sao mà mình khuyên các bạn nên vào zalo lấy số bởi vì ở zalo ấy thì mình sẽ có rất là nhiều thời gian để soi cầu từ sau giờ quay hôm nay đến tận buổi chiều mai cơ thì hàng ngày ấy, nếu mà khi các bạn đã tham gia vào nhóm rồi thì các buổi chiều từ 2 đến đến 5 giờ chiều mình sẽ sắp xếp thời gian sẽ soi xét sàng lọc những cái con số thật là kỹ càng để gửi cho các bạn để các bạn à, lấy số tham khảo để về bờ thì ờ, ở trên đấy thì những cái con số thì nó sẽ được sàng lọc kỹ càng là cái thứ nhất này cái thứ hai là nó là những con số kín thì cái khả năng giam số hầu như là không có luôn cho nên là các bạn mà ai đang bị loạn cầu bí số thì các bạn cũng có thể liên hệ với mình nhá à, cũng đừng băn khoăn đừng ngần ngại gì các bạn cứ kết bạn cứ nhắn tin thì mình sẽ tư vấn và trả lời các bạn sớm nhất một cách có thể nhá còn bây giờ thì ờ, mình sẽ đi uh, soi cầu ngày mai ở trên video hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng ngày mai mình sẽ tiếp nối được cái cầu này chúng ta ăn sẽ ăn cả đè cả lô được cho các bạn chiến thắng tưng bừng rực rỡ nhé nhá hy vọng là như vậy đây mình sẽ vào cái công việc chính đó là soi cầu cho các bạn ngày mai luôn đấy ạ Ngày mai mình sẽ bắt cho gọn đề chạm 3 và chạm 1 à, Cái dàn đề rút gọn thì ngày mai sẽ có 343, 353, 363, 373, 383 010, 212, 151, 171, 191 Độc thủ đề 1331 và bạch thủ đô VIP là 3993 nhé Đó, các bạn mà thích những con số này mà các bạn cảm thấy trùng máu, cảm thấy thích thì các bạn chơi Còn các bạn mà muốn khả năng ăn cao hơn thì các bạn liên hệ với Zalo 0963236194 Số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh của mình nhé Còn bây giờ thì mình mình sẽ kết thúc video tại đây chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ nhé. chào tạm biệt các bạn